công nhận m hai bốn chín mạnh thật nhờ đánh trái sẽ không có người này không nhìn phát hiện được có phát hiện không nó làm khó phát hiện Ôi rồi Lúc này nó nằm khó rất thiệt rồi Mình nghĩ là nó ở tảng đá này mình cứ quăng đá sao Quăng bom sao Có xịn vậy Thì tin được